chưa đủ, con còn muốn nghe người dạy bảo nhiều hơn người đứng dưới quản con khổ khổ xin lỗi lúc này quấy dậy các người tôi muốn hỏi một chút dược liệu cô cần là gì nói không chừng chỗ tôi có cậu là ai ai để cậu vào đây trước giờ tôi chưa từng gặp qua cậu mau ra ngoài cho tôi tôi là ai không quan trọng điều quan trọng là cô là dược sư chắc có thể phán đoán rõ bệnh tình của người này đã đến thời khắc nguy hiểm nhất nếu hôm nay